các bạn đã biết ý, thì chúng tôi đã có một bài chia sẻ về thủ tục hai quốc tịch mới nhất vào, vào tháng 8 năm 2020 và chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những cái lời bình luận cũng như là tin nhắn của anh chị em cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Đài Loan và và trong những cái câu hỏi đó thì tôi đã tổng kết được một số những câu hỏi đặc trưng như là nhiều anh chị em hỏi rằng là hiện giờ À, tôi đã có quốc tịch Đài Loan rồi thì à, tôi có thể nhận được quốc tịch Việt Nam hay không thì tôi xin khẳng định rằng cho đến thời điểm hiện nay thì chưa có một người nào đã lấy được quốc tịch Đài Loan và quay trở lại lấy được quốc tịch Việt Nam và rất nhiều người đề cập đến đó là hiện nay có rất nhiều à, trước kia thì có rất nhiều những à, cô dâu sang lấy chồng Đài Loan nhưng hiện nay thì có rất nhiều những chàng trai Việt Nam sang làm rể của Đài Loan họ sang lao động xuất khẩu sau đó họ ở Đài Loan và làm rể ở Đài Loan và người người đó họ có kết hôn với cả những người Đài Loan và có con lai Việt Nam Đài Loan đó nếu cái chàng rể đó còn giữ quốc tịch Việt Nam ấy thì anh ta chắc chắn sẽ làm được cái thủ tục hồ sơ hai về cái việc mà để chuẩn bị cái hồ sơ hai quốc tịch ấy thì thứ nhất ý là chúng ta cần phải chuẩn bị là hộ chiếu ờ, chứng minh thư copy hai bản và tiếp đến là đấy là của bố mà tiếp đến là hộ chiếu ờ, thẻ cư trú của mẹ copy hai bản và tiếp đến là ta có chứng minh thư nhân dân Việt Nam à, hộ khẩu của mẹ copy hai bản Đấy. tiếp đến là ta có hộ khẩu Đài Loan của bố của gia đình ấy, xin không quá 3 tháng hai bản và thứ năm là ta cần phải có hộ chiếu à, giấy khai sinh của con tại Đài Loan hai bản và thứ bảy là ta có cái giấy đăng ký kết hôn có dấu của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc hai bản và tiếp đến là con dấu ờ, Đài Loan để cho chúng tôi giúp anh chị là làm hồ sơ à, ta phải đi vào cái vấn đề là cái vì sao ta làm hồ sơ hai quốc tịch cho con và nó có những cái điểm lợi ích gì thì thứ nhất là như người ta nói rằng là mang hồ sơ hai quốc tịch ý, thì cũng như là người ta mang thêm một thứ tiếng đấy vì thế rằng là nó rất là nhiều cái lợi cho cái cái cái người con đó và con bạn có hai quốc tịch Việt Nam ấy tức là nó có một tư cách đầy đủ của một cái công dân uh, người Việt Nam và tiếp đến là uh, trường hợp có lợi là khi cái gia đình vợ chồng Đài Loan Việt Nam đó mà về Việt Nam làm ăn kinh doanh trong tương lai thì người con nó sẽ có cái tư cách của một người Việt Nam vì vậy là nó có thể học tại các cái trường của Việt Nam à, giáo dục của Việt Nam rất là à, tốt nếu trong trường hợp sinh sống lâu dài tại Việt Nam và hiện nay thì như các bạn biết ý, thì những người Đài Loan ở Việt Nam làm ăn rất là phát đạt vì thế à, họ rất là mong muốn à, có một cơ hội để con họ có một cái quốc tịch Việt Nam để họ có thể ờ, làm ăn đầu tư về Việt Nam sau này tiếp đến là có cái hai quốc tịch ý, thì người con lai có thể cư trú tại Việt Nam và tại Việt Đài Loan thoải mái ờ, không cần phải làm các cái như là thẻ cư trú hay là làm visa và đặc biệt là không tốn tiền tiếp đến là điều kiện cho cái người à, nhập quốc tịch Việt Nam ấy thì các bạn nên nhớ rằng phải hai điều kiện thứ nhất là có bố hoặc mẹ cần phải có quốc tịch Việt Nam và người con ấy phải là dưới 16 tuổi đấy trên đây là những cái mà tôi trình bày về vì sao nên làm